Mẫu sexy á là cái vòng eo của em nè, cho nó phải nhỏ lại. Cái vùng cái vùng cái vùng hông và mông. Hông và mông nó là nó là hai cái phải một cái. Hông là cái ngoài đây nè. Nó tạo ra hình nhọn cái mà giống như đồ hồ cát á. Mốt em tập lâu quá cái lưng em cái này nó nổi ra hai cái chữ y là đẹp lắm. Thấy không? Nổi chữ y nhìn bao sexy. Nhìn bao sexy. Không. Ừ. Ừ. Ừ. Đúng rồi vô vô vô vô giữ lại lâu lâu tí này chỗ này lâu lâu tí này 10 giây gắn lên còn tự tự đúng mình chọn phía dưới tới đất luôn nha chứ không phải chọn hai tấc nha thì nó là lower body gym nữ tâm kinh cực phẩm gymmer thước tha đầy mạnh mẽ rồi bây giờ qua phần dưới bây giờ qua phần dưới rồi phân tích <laughs> nè bây giờ nè các bạn chịu khó đây khi một người đứng ngang như vậy cái phần dưới là phần từ đây xuống ok thì nó sẽ có phần bên đây nè cái là phần hông tập phần hông nó rộng ra ờ, mình chưa nhớ cái cái cái cái cái hệ số mà nó sexy á nhớ nhớ chưa cái hộ hộ sexy á là cái vòng eo của em nè cho nên nó phải nhỏ lại cái vùng cái vùng cái vùng hông và mông hông và mông nó là nó là hai cái phải một cái hông là cái ngoài đây nè nó tạo ra hình nhọn cái mà giống như đồ hồ cát á đồ hồ cát á là là là là là, là, là nó nói về hông còn tao nói mà ngực tấn công mà mông phòng thủ á là người ta nói về à, về về về uh, mông còn anh đó anh trend là một người con gái tập gym á thì nó phải đạt cái hai cái tức là có hai góc ảnh quyền thoại để làm cho đàn ông nó xuống tiền thứ nhất góc từ đây bắn qua từ đây bắn qua đó thì cái cái ngực nó phải dảnh lên cái eo nhỏ lại cái mông nó đưa ra đằng sau vậy nè à, đứng như cái tướng vậy nè không tướng vậy nè không không không đó là một góc còn góc thứ hai á góc ngọc trinh hay chụp á tại ngọc trinh gốc này không có mạnh nha gốc này đứng đứng dày đứng một cái chân dày để chi để tạo ra cái cái cái cái cái cái cái hông đó ngọc trinh thì mạnh này hơn nó tạo ra cái hông cái hông đẹp nên hai góc đều đẹp rồi vậy thì bây giờ mình qua bài này thì bài này tập cái gì đứng đó khoan từ từ đừng nóng bài này là các bài có tên là khôn mà cái là khôn là cái gì là gì này muốn móc kéo kéo là khôn thì ở đây em sẽ thực hiện cái động tác là em kéo cái chân vô nè đứng đây không có nhìn được đâu tưởng tượng đánh đụng chỗ nào đây là nó sẽ vô cái này vô từ đây mong từ đây đi xuống ok cái phần này không tác động lắm cái phần này cũng có nhưng mà không tác động lắm nó sẽ đi từ cái thắt lưng của em nó đi xuống mặt sau nó đi xuống mặt sau mà nó vô phải tập trung phần này với phần này và một tí xíu phần này nha nên sau này á thí dụ như em hết ờ, trăm bốn buổi của anh rồi em sẽ hiểu được những cái này và em sẽ tập được những cái này và thậm chí em có thể dạy cho người thân em những cái này anh là bị tiên không có giống nghề chứ còn mấy thằng kia nó vô nó dạy em tập đi nó không nói nó không giải thích nó không có clear ở ờ, tập này gì gì gì cả không giá trị của buổi nó khác giá trị của thằng hai mươi hai trăm ngàn là sợ rồi vô em rồi vô ngồi đó, anh sẽ không tập để cho em chưa biết gì luôn ờ, không anh chưa biết gì luôn em hình dung tập nó mới nó mới riêu oh, no. rồi gác chân vô chỉnh xác gác chân vô chính xác coi cái này ngồi chuẩn chưa xích quanh đây xíu ngồi nó bị méo bên đó rồi cái này à, lóc vô đùi cái này lóc đùi nè à. đó nó sẽ lóc cái đùi chỗ này ok ừ, lóc lóc đùi chứ đừng lóc đùi gối nha rồi ok nè bây giờ cái này nó hơi nặng đúng không hơi nặng thì có anh một hai ba kéo vô chính xác đó cái vị trí đó nhớ lại xong rồi thả ra từ từ từ đó tới đây giữ nè, không có thả hết rồi xong rồi kéo lại đó thấy người nhảy nhảy vui không có đúng là nó đau những phần đã em nói không có đùi sau có mông một phần bắp chân nè tập nè vô vô đó vô rồi năm cái nữa nha rồi bốn đúng rồi thở thoải mái em năm Ủa lộn đếm ngược rồi hai cái nữa Hi cái cuối nè kéo vô kéo vô giữ nó luôn ừ rồi rồi giữ luôn rồi rồi giữ luôn thả ra từ từ từ từ từ từ gồng lên gồng đuôi đứng, đứng, đứng. tức là em thả ra nhưng mà vẫn gồng cái này em gồng em gồng ok từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ thả ra rồi rồi xong chúng ta cùng nhau từ từ tháo cái chốt này đó rồi đi ra đây chưa chưa chưa các bạn đi ra đây hơi bị căng đừng có đi nhỏ nhoi liền đứng cặp chân đứng đứng đứng để giãn giãn này ra bài giảng giảng cho cái cái đồ sau ra cho nó đừng chục rút vài cái thôi ừ gặp gặp gì đấy ok đó chứ không đi luyện nữa hả ừ trời ơi biết tay xỉn mà hả không mà tưởng mình à, vô game cái là nó phải vậy đứng khác người ta nữa mấy người chưa vô game đứng phát một lưng công vòng không thấy đâu hết không đó à. nhưng mà em muốn anh là bt đúng rồi anh có bằng photographer nữa không mút chụp hình cho em luôn rồi tiếp tục em ơi vô anh mới lên tạ đó rồi cứ ngồi đi anh chỉnh cho nhưng mà đã nói rồi cái này là hăng hở ra xíu cho nó tự nhiên cái, không phải em đang bị cái cái trạng thái là cái chân này thì nó ừ thôi vậy được rồi đó nó đỡ hơn nãy hồi nãy nó quéo quéo vô nhìn nó không có được tự nhiên rồi vô một hai ba wow. thở từ từ nè rồi hai ba chậm lại bốn năm sáu bảy tám chín kéo đi chưa chục nữa chục mốt cái cuối nè cái cuối nè thở từ từ thôi chục hai chục hai rồi giữ lại nè thở từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ được à, Em tập vậy bạn tôi tập 6 tháng rồi đó Không tin em cứ coi video bóp hình thỏa bạn em đi Đi ra, đi ra, đi ra Rồi làm công tác chứ không nãy nữa căng căng dài cái à, chỉ cho đúng rồi đúng rồi đứng cái form nó phải thẳng như nè cái lưng nó về nè để mốt tập bài clip cho vậy <laughs> mốt cái clip khỏi dài em đứng được cái thế này là ra ra đường ta nói là mình có trình rồi đó tức là tập gym pt nó là phải thằng nào nó đứng như vậy à, quan trọng cái chỗ này nè à, em dạ được mốt em tập lâu quá cái lưng em chỗ này nó nổi ra hai cái chữ y là đẹp lắm Thấy không nổi chữ y nhìn bao sexy nhìn bao sexy rồi bài này bài đạp đùi em cái bài máy này cũng tên là máy pa thì tất cả những cái máy nãy giờ em tập mà cái ghế nó chuyển động á nó đều kêu là cái máy PA PA là viết tắt cái chữ bio ạt bio là sinh học ạt là cái đường cong là quỹ đạo đường cong á nó kêu là đường cong sinh học Nó đường cong sinh học thì nó sẽ tác động cơ tốt hơn so với đường thẳng tuyến tính thì bây giờ à, cái máy này là cái máy đạp đùi để em nhìn thịnh nhỏ này đạp này chút em đạp đẹp hơn nhỏ này nha máy tên là press, rồi cứ vô ngồi thì em sẽ chỉ anh sẽ chỉnh cho từng cái vị trí cho nó phù hợp với em còn máy này không có bt vô không ai chỉnh nó đập bậy bạ không rồi đầu tiên từ từ coi hàng này hàng maximum chưa rồi chưa maximum chưa maximum bóp cò mà đứng đây bóp cò trúng hàng đâu quá qua đây nè à, kéo vô à, anh làm cho em khỏi làm trời em mướn anh rồi mà nó có vô hàm chưa rồi vô hàm rồi rồi xong chân đặt đúng chưa đó, chân đặt ở đây chân đặt ở đây rồi cái tay có hai vị trí cầm một cầm cái đó cũng được hai là để trên đùi gối cũng được cầm ở đó thì tập nhẹ để trên đùi gối thì tập nặng bây giờ chưa biết nặng nhẹ ăn sao đâu đạp thử một cái coi làm nói không yeah. À! đó vô chính xác yeah. Dạ. rồi vô vô vô vô ngưng rồi đạp ra dạ. yeah không đó đạp đạp đạp đạp cái bài này tác động nguyên cái chân luôn wow. mông đùi chân gì mặt trái mặt ngoài mặt trong mặt phải vô hết ok ráng bốn cái nữa con nhẹ mà đúng rồi nhìn mặt em còn tỉnh lắm chúng mới lên thêm bốn cục <laughs> bữa nay là cái buổi cởi người xem hoa thôi để test trình <laughs> rồi được rồi gái ơi tập rồi được ok rồi thu vô từ từ nè nè nè nè nè nè nè nè rồi bước ra bước ra đi người ơi bước ra đó thì ví dụ như chưa chưa bước ra làm lại không đúng quy trình đúng không em mướn bt triệu mà anh không phục vụ em vậy là anh không xứng đáng là bt triệu chưa tôi chưa cứ để chân đi cứ để chân đi đừng đạp vậy nha đừng đạp với chân đó đó bóp cò cặp đó à, đừng có đạp vẫn rồi quỷ à <laughs> rồi bước ra đi em đó rộng rãi thoải mái đúng không ăn tiền là cái chỗ đó rộng rãi thoải mái ha rồi lên cho bốn cục như lời anh đã hứa Thành bảy cục Chưa chưa Ok để anh bóp cầu à. Rồi đẩy chân vô nè à, Lồi lồi vô Đừng đạp nó đạp nó không vô à. Chưa cha chưa vô nghe để gắt mắt dài trái cho nó vô ngàm Rồi đạp Vô yeah. Chính xác rồi vô Giữ lại gồng nè Em phải giữ được tức là cái động tác vô phải giữ không để cho em phải có động tác em gồng em giữ không tạ nó chạm nhau mất cái thích chạm vô rồi vô mười hai rồi vô vô vô vô vô gồng gồng giữ nè giữ giữ giữ giữ giữ giữ rồi ok wow cứ ngồi luôn đi ngồi luôn đi ngồi luôn đi thêm có màn nó tiểu nó có khác bạn <laughs> tiểu nó có khác đúng không ok chân kia chân kia tại vì cái này nó vô đùi nhiều mà đó đó đó đùi nó nè đùi trên bóp nhẹ nhẹ thôi nha ba bóp mạnh gãy xương ta đó rồi xong thì ra đi làm ngụm nước đi cho nó nó, nó đẹp cuộc đời ngoài em cái gì em nhiệm vụ của anh mà đây à, cục số 7 số 7 ra qua bên đây coi em đang đạp được 70 kg em đang đạp được 70 kg uống nước á khăn này nó sẽ lạnh nó lạnh nó làm cho mình phục hồi và cảm giác thoải mái hơn trong phòng gym wow. khăn thể thao nó phải là như vậy để khô tập để khô sử dụng là sai nè giờ từ từ nha lạnh mà khô sao có cảm giác này cái này mà để để khô là sai tầm bảy rồi bây giờ em vô đây em nằm ra tay cầm vô đây cái vai em gác vô đây nhưng mà sẽ lót khăn cho em động tác này có động tác là hack squat cái máy này máy hack squat máy này tập được hai bài đúng không em máy này máy hack squat cứ ngồi lên bình thường thôi em ừ ngồi lên bình thường đó xong rồi đặt cái chân trên kia đặt cái chân trên kia đặt cái chân trên kia chính xác xong rồi cái mông em ra sao tí ra đây nè ra đây nè trước chứ xin lỗi <laughs> rồi xong rồi nằm xuống luôn em nằm xuống luôn đó đúng giờ ha chưa từ từ từ từ bình tĩnh đừng nóng em cái khăn chỗ này để để để không cho nó vô cái vai nó lạnh lạnh đúng không đã đã đúng không đó kẹp vô hoặc là không cần kẹp để thôi nào nó không rớt rồi rồi rồi xong rồi chính xác rồi từ từ đi cái chỗ này chỉnh nữa nè chết mẹ rồi nhậm ngồi lên sao anh chỉnh được ta thôi kệ cứ đạp đi đạp đỡ đi đạp nháp đi ha dù như cái thế là thấy mẹ nào hôi nắp là chết rồi không cái thế này là kiểu như nào hôi nắp là xong game rồi dụ giờ em đạp lên nè đạp lên đạp lên đó đạp ok rồi xuống nè phê chưa tới đây nè chưa chưa tới đây rồi đạp lên đó nó giống bài hồi nãy nó khá khá giống bài nãy mà nó ngược ngược cũng là chập chân luôn Đập lên Nặng không em? Uống nhiều nặng mất Vậy hả? Ờ. Ủa nãy muốn nước gì đâu Là ngụm ngụm mà Lên dạ. Rồi Ok Rồi vô giờ mình à, tập xếp thôi mình chuyển qua ngồi Bài đang ngồi tập cũng được nữa Wow Trời ơi có TH online phục vụ ghê lắm Chán nằm cho qua ngồi à Ngồi chán chuyển qua bò luôn 72 lần em Rồi Đạp đầu đuối nghỉ em ơi Nhẹ mà Đạp đầu đuối nghỉ nha ừ. Đạp đầu đuổi nghỉ cho biết cái máy là lạ lạ thôi Nay nhá hàng Ok Rồi Rồi Xong nặng nặng xíu vào đây em vô tập banh mông luôn hơi căng đúng không đúng rồi em để chân gì đó rồi bây giờ đạp nè đạp mạnh lên ra nổi không chính xác rồi nhẹ hả rồi thả vô một cái chỉnh lại cho phê chứ nhẹ quá tập nó hơi lông nhẹ quá tập nó hơi lông nửa ống á đừng đạp nha đạp chết đạp chết anh đó rồi rồi đạp hết nổi không gáy đạp đi đạp đi ok ok cái đầu khó thôi với cái sau dễ đó ok up up stop có thể tao nói tốt rồi thở rồi thở rồi đó ba cái nữa một <laughs> no no no no hai cái cuối cái cuối ba vô từ từ cái nè từ từ từ từ từ từ từ từ giữ nguyên hiện trường giữ nguyên hiện trường Đấy, anh à, anh à, em đạp nhẹ nhẹ thử cái nó ra đó đó đó đó đó đạp nhẹ thôi đạp mạnh quá đi bụi luôn em rồi thoải mái rồi bước ra thằng khác vô tập thể nó phòng này anh bao em phê chưa phê chưa phê chưa thì đúng bt nó phải vậy với em chứ nhờ bt để cho bt là gì rồi em sẽ giúp cho em à, tập có một cái cảm giác tốt nhất một cái kết quả tốt nhất tốt nhất đây nó nghĩa rất là chung trong cả quá trình tập trong từng một phép tập trong từng một bài tập và trong từng một buổi tập đó. em ký contract là xong hết rồi đó